đâu rồi nơi mình dìu nhau đi giờ chia ly còn ai đến thăm thì dựa vào lý trí mà ngờ ngu si đánh mất tất ta vì em vừa trao lòng mình cho anh bạn thân chẳng nhìn lại bất chấp sai trái ai ai ai em thật tâm quá nhiều mà đâu một lần yêu nó sẽ ta Bạn ta có được gì từ những ký ức cuộc tình phong ba Vì đời bạn như vôi một ngọt trao bên tay Em là người không thích trường trần hạnh phúc em tìm đang bên ai Bao nhiêu yêu thương hẹn em mà kiếp sau Chắc là em quên con tim này biết đâu Nhưng tình tê ta có lẽ ta không nên biết nhau Tình đâu ra một chân ai cho mình bóng em quên không Đêm lại đêm tối mây mà dần Emotions